Kristen on the track. Quá giàu luôn. Mình là Bill Đôi mà. Đấy là phong cách. Đấy mới là chất chơi người chơi Để ra đi từ quận 1 ra đây để cắn miếng bánh mì này nào. Cũng được. Một uh, ngon thằng luôn này ăn nhiều bánh mì quá bây giờ nó có làm bánh mì ngon cho chết chứ ơi anh được ăn bánh mì gì vậy Anh ăn được rồi à xong rồi ăn mì kêu cơm không mì bò kêu cơm quan trọng là cảm nhận anh bảo này anh ăn xong hết cái bánh mì đó không thì nó quay lại quay được không dạ không tại vì anh ăn hai miếng anh chưa cảm nhận được Thôi vừa ăn vừa cảm nhận mới mới mới thú cái rau bây, uh, sống bây nó hơi già này bây giờ ăn đó rau mùi này, ở ngoài miền bắc gọi là rau mùi rau thơm còn ở trong rau ngò cái gì ờ, rau ngò luôn nhưng mà nó gọi là rau ngò thôi rau ngò à? cái bánh mì ấy thì mỗi người ăn nó là thực phẩm à, nó là đồ ăn mà nên là mỗi người ăn một cảm nhận khác nhau còn riêng mình thì mình thấy uh, thực sự mình không thích ăn bánh mì lắm nhưng mà nói chung là ăn cũng ok nó làm rất là tâm huyết và mình mình cá nhân mình thì mình cảm thấy rất là vui cho nó tại vì lần đầu tiên mình cảm thấy là nó hứng thú với làm một cái gì đấy nó rất là hứng luôn và nó rất là nhiệt huyết về cái quán bánh mì của nó cái thứ hai là nó chăm chút từng thứ một từng thứ nhỏ một từng cái cái thứ ba là nó dám làm tiêu nhiều tiền lắm sắp tới nó còn hôm qua ngồi nói chuyện say rồi thì nó mới nói với mình là nó đang đặt cọc ba ngôi nhà Tức là ở ngoài Hà Nội nó gọi là trả góp theo đợt ấy, còn ở trong Sài Gòn nó gọi là đặt cọc, mình đéo hiểu nó hơi khác nhau một tí. Nhưng mà nó nó đang nó đang nó đang đặt cọc ba ngôi nhà và sắp tới nó còn mua ô tô nữa. Phải lìn thật. Mình đéo nói điêu luôn nhá. Các bạn xem sắp tới nó sẽ mua ô tô. Đã nói phải mình mình đéo giờ mình xàm lìn như nó cả. Anh biếu tặng không các bạn à, anh biếu tặng trả tặng gì cho mình cả một người chú tệ bạc một người chú có một cái tiệm bánh mì to nhất cái đất Sài Gòn này To nhất cái Việt Nam này mà không tặng cho mình được Em order rồi cho anh Phút nhân tài đang nhiều ở đồ to quá Mong các bạn thông cảm ha Tại mọi ai cũng ủng hộ nên là anh, anh đổ vậy luôn anh anh đổ vậy luôn anh đổ không phải anh đổ khỏi đây không anh đổ đi đây từ sáng là à đâu từ trưa giờ lại lang thang lang thang quanh quanh đây chắc giờ về đi ăn hay gì dạ, dạ. à? mong mọi người thông cảm một chút về việc chờ lâu bởi vì mình cũng cố gắng hết mình nhưng mà không kịp làm trà đào cam xả này bỏ đi vậy hết rồi đúng không vậy hết rồi đúng không ok bắt đầu mới ạ heo quay đúng không lại một Giờ mình sẽ ăn thử bánh mì chú biêu Đây, mình kêu một phần bánh mì heo quay Tại vì mình thích thích ăn heo quay lắm Nhưng mà nãy giờ mình ăn mình toàn cắn bánh mì không mà Mình chưa thấy miếng thịt heo quay nào cả Nó buồn đang cúp điện cho nên là tối thui à nãy giờ vẫn chưa thấy vẫn chưa cắn được một miếng heo nữa rau quá mình không thích ăn rau lắm mình thích ăn dưa leo thôi cảm thấy hụt hẫng khi kêu bánh mì thịt heo quay quá buồn <laughs> ui các bạn ơi hồi nãy mình vừa mới cắn một miếng thịt heo ấy cộng nước sốt ngon cực kỳ luôn ấy ừ. đã là anh cắn miếng này còn bánh mì bánh mì còn thơm mùi bơ này chứ thơm mùi rau nữa tại thấy cắn trúng rau <laughs> ăn rau không mà có dính đồ ăn đâu hồi nãy hồi nãy tiền vậy đó nãy giờ lúc đầu mà mới cầm ổi mì vô nhìn đảm nha xong rồi cắn toàn bánh mì không <laughs> đây là hộp cẩm hộp cẩm có nghĩa là trong quán có cái gì bia bỏ vô đây hết ừ. đấy em thấy không hộp cẩm mình thấy trong đây là có có bò có heo có chả bông có cơm cơm à không có cái gì nước trắng không biết đâu. để mình cắn thử cho anh em xem nha có rất nhiều lạp sữa rồi nữa anh em thấy là không phải ổi mì nó ngắn như vậy đâu mà bị cắn <laughs> thật ra là nó đã bị cắn trước rồi bánh mì bây giờ hiếm ai cắn à ai cắn à ai cắn vậy ừ, bánh mì giờ nó hiếm lắm ăn là phải ăn chung chứ không có đủ bán là sớm là hết hàng luôn phải ngưng phải ngưng xong rồi một giờ mới bán tiếp em thấy đông cực kỳ mình sẽ ăn thử review cho anh em mình biết gấp ừ. với nhậu quán bia nằm có hàng để cho mình bây giờ ăn nước sốt ngon quá dính đây à, đây gà các bạn ơi ừ. ok các bạn cảm nhận được cảm hết rồi em ăn thứ nhất khi trắng vào đó là vị giòn của bánh mì sao có thì là vị béo của nước sốt chảy ra lưỡi các bạn sẽ chạm vào đầu thịt răng bắt đầu xé miếng thịt đó ra rất là ngon cùng cùng đó là những vị giòn giòn nhẹ nhẹ của rau nước ngọt như như là nước trong nguồn chảy ra vậy còn trà bông nó quệt vào tạo cảm giác quấn nó quện vào ngon cực kỳ để mình thử nữa cho anh em xem ok xong rồi mình trắng cái đầu ngoài á thì nó không có nước sốt nữa bù lại thịt nhiều hơn ăn rất là cực cực cực cực uhm. có vị giòn của dưa leo nữa giòn hết luôn hết rất phê này nè phê cực nó khác với bánh mì anh, anh em mua ở đầu chợ anh em mua bánh mì ở đầu chợ á thịt nó không nhiều bằng vậy đâu ổ này nhiêu ổ này có 35 ngàn à bằng khoảng 3 ổ anh em mua ở đầu đường 35 ngàn